Xin chào tất cả anh chị em và các bạn uh, trong ngày ờ, buổi live stream đầu giờ chiều hôm nay. Tại sao thị trường lại giảm mạnh trong suốt thời gian vừa qua? Thì ờ, trong live stream hôm nay chúng ta sẽ bàn luận là lý do tại sao thị trường đã giảm suốt liên tục liên tục trong uh, gần như một tháng qua và đâu là nguyên nhân. Khi chúng ta tham gia thị trường chứng khoán thì việc mà đầu tư chúng ta gọi là đầu tư theo xu hướng là một trong cái phần quan trọng à, hãy quan sát về thị trường trong rất nhiều chu kỳ khác nhau à, xu hướng hay chu kỳ thị trường nó giống như là à, với xu hướng nó giống như nền kinh tế chúng ta biết là để hiểu rõ về nền kinh tế chúng ta cần phải nắm rõ được kinh tế vĩ mô là một trong những chu kỳ lớn của thị trường và sau khi chúng ta nắm rõ được nền kinh tế vĩ mô thì chúng ta có thể biết được ngành nhóm ngành nào sẽ hưởng lợi trong mấy cu chu kỳ chu kỳ này kinh tế vĩ mô tuy nhiên một cái phần không thể thiếu được đó là định hướng bởi vì à, định hướng là thường giúp cho chúng ta biết rằng là thị trường nó đi trước hay đi sau thường kinh tế vĩ mô bao giờ nó cũng phản ánh sau mọi thứ nên chính vì vậy nếu mà chúng ta để biết được thì chúng ta cần phải có chỉ báo đó là chu kỳ chỉ báo về kỹ thuật ok thế bây giờ chúng ta thấy rằng là thực tế thì uh, nói một cách chính xác như này uh, phần lớn nhà nhà đầu tư chúng ta vừa rồi uh, bị bị uh, không có lợi nhuận và bị thu lỗ là phần lớn chúng ta không hiểu rõ về thị trường không hiểu rõ về chu kỳ thị trường không hiểu rõ là thời điểm nào chúng ta tham gia không hiểu rõ là uh, kinh tế chúng ta đang ở đâu và những yếu tố nào tác động trong thời gian vừa qua nó khiến cho thị trường bị rơi vào như vậy Ờ, nếu các bạn nào đã từng nghe nói tức là nếu bạn nào trước khi chúng ta nói về cái câu chuyện của ngày hôm nay bao chị em thấy là trong suốt thời gian vừa qua thì Dũng nói rất là kỹ đó là dòng nào sẽ bị ảnh hưởng mạnh trong thời gian tới các bạn ấy comment không ạ dòng nào sẽ bị ảnh được hưởng mạnh trong thời gian tới đặc biệt là năm 2023 23 này tiếp tục ảnh hưởng mạnh chúng ta có comment ạ à? nếu anh chị em có thể comment thế thì ở đây chúng ta nếu anh chị em không nhớ thì cũng nhớ là mình đã làm cái livestream rồi livestream rất là rõ đúng không nếu bạn để ý cái livestream à, livestream rất là rõ đó là dòng nào ạ à, các bạn nhìn thấy cổ phiếu bất động sản không đây chúng ta có thể sản quang dũng dvd thì đây là cổ phiếu bất động sản nếu bạn nào nhìn à, đấy thì chúng ta nhìn thấy là một cái cổ phiếu bất động sản đây là cái phần mà các bạn có thể thấy rằng là cổ phiếu bất động sản đây là những cái livestream chúng tôi chia sẻ trước đây ạ cổ phiếu bất động sản này ngân hàng rủi ro rất lớn bao nhiêu bạn nhớ không 4 tháng trước ạ bao nhiêu bạn nhìn thấy điều này ạ 4 tháng trước đây là 4 tháng trước thì Dũng có chia sẻ là cổ phiếu bất động sản ngân hàng đấy thì chúng ta thế à hoặc là đây là những cổ phiếu mà các bạn <clears throat> có thể quan sát là đây thực ra là nếu các bạn theo dõi làm thế nào để mua cổ phiếu bất động sản thì ở đây nếu các bạn theo dõi hết vào cái video này thì Dũng đang nói là cổ phiếu giảm chứ không phải biểu tăng nhưng vì chúng ta cứ thích mua cổ phiếu bất động sản nên làm cái gì ạ làm một cái ờ, đây nếu các bạn xem ở đây thì các bạn nhìn thấy là đấy các bạn sẽ nhìn thấy là cái đây là phân tích xuống giảm nhé đấy đấy các bạn nhìn thấy chưa tức là cái xu hướng này nó sẽ bị ảnh hưởng nó bị giảm đấy để các bạn biết rằng là cái cái tín hiệu này là tín hiệu về cơ bản thì các bạn nhìn thấy rằng là uh, cái cái làm thế nào để mua cổ phiếu bất động sản à, thế thì câu chuyện ở đây nếu các bạn theo dõi theo dõi vào kênh thì các bạn thấy là nó không phải thực sự như vậy Dũng muốn nhấn mạnh để các bạn biết rằng là bởi vì sao các bạn đúng không ạ các bạn biết vì sao Dũng lại làm một cái tiêu đề như này không ạ trong khi đó Dũng sẽ nói về tiêu cực không ạ là cái cổ phiếu bất động sản đó đấy làm thế nào để mua cổ phiếu bất động sản đúng sóng đến giờ đấy các bạn nhìn không ạ bởi vì phần lớn mọi người khi mà mình nói rằng là cổ phiếu bất động sản nó xấu thì mọi người sẽ làm sao mọi người sẽ không quan tâm mọi người không thèm theo theo dõi video các bạn nào có nhớ không ạ tức là mọi người theo dõi cổ phiếu bất động sản thì mọi người không quan tâm nên cái việc mà mình làm cái tiêu đề như vậy để các bạn biết rằng là đây là cái mình đã vẽ một cái kịch bản đấy anh chị em nhớ cái kịch bản này được vẽ trước vẽ trước để biết cho chúng ta biết là thị trường nó sẽ đi xuống và tiếp tục đi xuống nếu chúng ta không hiểu rõ về cổ phiếu như này thì chúng ta sẽ gặp rất nhiều rủi ro trong quá trình đầu tư ba biết bạn hiểu rõ điều này có thể comment số 1 đúng không ạ nếu các bạn hiểu rõ thì chúng ta sẽ comment số 1 thế thì tại sao sẽ phần đông chúng ta lại cứ tin vào một cái điều gì đó mà chúng ta không biết rằng là nó sẽ đi về đâu chúng ta chỉ hiểu là chúng ta đầu tư chứng khoán dựa vào cảm tính đúng không đầu tiên chúng ta dựa vào cảm tính dựa vào gì ạ à? dựa vào mách nước của các chuyên gia và dựa vào nhiều yếu tố khác nữa à, ở đây có bạn gì đấy ăn này à, ờ, mình ăn HSG với con này à, mua hôm thứ sáu hôm trước chốt 13 giờ chiều nay hàng về ờ, thì chúc mừng bạn đúng không chúc mừng bạn đây ăn thì, thì ra là nếu mà cái cách mà cứ mua mua bán bán như này thì có phải là phần đông nữa bây hỏi câu hỏi nhá cho hỏi là từ đầu năm đến bây giờ bạn lãi được bao nhiêu đấy câu hỏi quan trọng này từ đầu năm đến bây giờ bạn lãi được bao nhiêu từ đầu năm đến bây giờ bạn lãi được bao nhiêu chứ không phải là bạn lãi được cái, cái cổ phiếu này bao nhiêu phần trăm mà từ đầu năm đến bây giờ lãi được bao nhiêu đấy, thế thì câu hỏi nó rất quan trọng là từ đầu năm đến bây giờ lãi bao nhiêu năm 2022 lãi được bao nhiêu năm 2020 mỗi 21 lãi được bao nhiêu năm 2020 lãi được bao nhiêu năm 2019 lãi được bao nhiêu đấy là câu hỏi quan trọng chứ không phải quan trọng là bây giờ chúng ta kiếm được bao nhiêu đấy thì câu câu chuyện chúng ta nghe đấy, thế thì các bạn đừng có nghe người ta nói là người ta lãi được bao nhiêu đúng không nhưng đừng có nghe người ta khoe một khoản số lợi nhuận mọi cái mà hỏi ngay là bạn lãi được bao nhiêu đấy thế thì ở ờ, đây là chúng ta thấy rằng là anh Dũng nói à, xin cảm ơn đừng nghe chuyên gia tắt TV, YouTube đó là lời khuyên của Mac Mini đúng rồi lời khuyên Mac Mini là một trong huyền thoại đầu tư hàng đầu thế giới thế thì buổi sáng này Dũng có chia sẻ trên cái nhóm đây nhóm này là nhóm rất là đông uh, các bạn biết rằng là hiện tại tối nay là chúng ta có một chương trình à, không biết là bạn bao nhiêu bạn đã có trong cái nhóm đấy rồi chương trình à, đó là khóa hành trình trở thành nhà đầu tư vô địch đây là của nhóm hiện tại nhóm này thì hiện tại nó đang kín rồi đấy, hiện tại hành trình nhà đầu tư siêu hạng thì nhóm này đã đang kín rồi đấy, nếu các bạn nào quan tâm thì có thể đăng ký thêm đăng ký thêm cái cái cái cái nhóm này đây xem là nhóm này đang ở đâu thế thì ờ, <clears throat> các bạn thấy rằng là thế bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại về thị trường để chúng ta nhìn thấy rằng là năm 2000 Đấy, mỗi lần vào full margin thế thì ờ, thôi cô không nói chuyện bạn này nữa tại vì bạn này hơi quá khích rồi thực ra chúng ta không biết là bạn là ai nhưng thực ra là bạn chơi kiểu như là con bạc như vậy thì chúng ta không không không không nói chuyện nữa nếu bạn vào để cho nó vui thì Dũng cũng chia sẻ cho anh em biết vui thôi như bạn đầu tư giống như con bạc ấy, thì mình sẽ thấy rằng là để cho mọi người cũng không không không nên để ý vào bạn nữa thì đầu tiên chúng ta sẽ xem là rõ ràng là chu kỳ cực kỳ quan trọng chu kỳ quan trọng thì đầu tiên chúng ta thấy là à, từ đầu năm đến bây giờ Dũng phân tích cho các bạn thấy rõ rằng là năm 2023 để trái phiếu ấy, là gì ạ trái phiếu nhé các bạn nhé trái phiếu là là lĩnh vực mà bất động sản người ta phải trả cái trả một khoản nợ rất là lớn bởi vì người ta phát hành trái phiếu năm 2020 21 rất là dễ nhà nước lúc đấy chúng ta cho phát hành một lượng lớn trái phiếu sau khi nhà nước cho phát hành một lượng lớn trái phiếu thì bạn biết rằng là các doanh nghiệp người ta không cần gì cả, không có sự bảo đảm bảo gì cả không cần sự đảm bảo gì cả không cần tổ chức phát hành nào cả tóm lại là không cần tài sản này không tổ chức này không cần bất cứ điều gì cả họ vẫn gì ạ có thể phát hành được và khi họ phát hành một cách tràn lan bừa bãi giống như Tân Hoàng Minh ấy, thì điều gì diễn ra nó làm cho chúng ta biết là trái phiếu bất động sản bị ảnh hưởng rất là lớn trái phiếu bất động sản ảnh hưởng lớn và vì cái trái phiếu ảnh sản bất động sản ảnh hưởng lớn nên chúng ta biết tại sao những cái cổ phiếu mà người ta đang mua đặc biệt là Techcombank vừa rồi giảm mạnh theo các bạn biết tại sao tại sao như vậy những doanh nghiệp nào cho vay bất động sản nhiều á thì nó bị ảnh hưởng ngay tức khắc mà nhá những doanh nghiệp nào cho vay bất động sản thì nó ảnh hưởng ngay tức khắc và chính việc những cái ngân hàng nào cho vay thì nó bị ảnh hưởng được chưa thì rõ ràng nó bị ảnh hưởng và đấy chính là lý do năm thời gian tới thì những cái bất động sản thì gần như là người ta gì ạ không phát hành được các bạn nhá không phát hành được nhưng bây giờ một là không phát hành được trái phiếu và hai là phải trả trái phiếu thì lúc đấy họ bắt đầu ép chúng ta ra để gì ạ nếu mà gọi là một cái ngôn từ rất là là là không được tích cực nó giống như là cái cái ngôn từ các bạn có thể hiểu các bạn có thể comment những ngôn từ tức là bây giờ khách hàng không có tiền để mua cổ phiếu và cái cổ phiếu này đang lao dốc đang lao dốc rất là mạnh trong đó có DIG có D có đất xanh có Nam Long có KDH có gì ạ à? L14 có CEO tất cả doanh nghiệp này thì bây giờ họ cần phải trả một lượng trái phiếu rất là lớn bây giờ họ không phát hành được thì họ làm gì ạ họ không phát hành được thì họ bán họ yêu cầu là bán phát hành giấy ra để bán cho cổ đông thế thì phần lớn nhà đầu tư chúng ta là những người mà chúng ta thì ạ không hiểu về cổ phiếu không hiểu về thị trường thế là họ bảo họ tàu đầu tư dài hạn đúng không họ bảo họ đầu tư dài hạn nên bắt đầu <coughs> bắt đầu họ gì ạ họ cứ để đấy để đấy khi họ phát hành ra thì gì ạ chúng ta biết rằng họ phát hành ra thì có thể ở nhóm đấy không mua đúng không nếu nhóm đấy không mua thì điều diễn ra trong trường hợp họ phát hành giá 15 mà cổ phiếu nó lên đến bao nhiêu ạ nó vẫn đang ở giữ khoảng giá 17 18 thì họ sẽ là người sẽ mua cái nhóm cổ phiếu đấy giá 15 và sau đó họ bán ra trên thị trường và đấy là áp lực nặng nề cho các nhà đầu tư cá nhân tiếp tục lại dính vào một cái gì ạ một cái bẫy nữa đó là phát hành giấy và chúng ta chẳng biết là giấy này nó phát hành được bao nhiêu nữa và cổ phiếu càng ngày bị pha loãng lợi nhuận suy giảm và thứ hai là bắt buộc phải phát hành trái phiếu để gì ạ hay là huy động vốn để giả cho nhà đầu tư không huy động được thì phải bán bất động sản với giá rẻ nên những doanh nghiệp nào có tiềm năng về tài chính thì họ sẽ bắt đầu thu gom những cái cổ phiếu mạnh thu gom những cổ phiếu hàng đầu và chúng ta biết được trong đó thì những tập đoàn lớn là những tập đoàn hưởng lợi rất là nhiều trong quá trình đầu tư vậy đầu tiên là phát hành thế thì bây giờ chúng ta thấy là thế thì bây giờ câu chuyện ở đây là gì ạ câu chuyện đây là những cái doanh nghiệp mà các bạn có nhớ là Dũng có chia sẻ Dũng dự đoán trước rất là lâu rồi là một cái cổ phiếu mà trong thời gian tới có thể bị ảnh hưởng rất là lớn các bạn có thể comment không ạ comment nếu bạn nào biết thì comment ạ nếu bạn nào đã học của DVD rồi hãy comment à, bất động sản có một cổ phiếu lớn tới đây nó bị ảnh hưởng rất là lớn và có thể nhà đầu tư bị thiệt hại rất là nặng khi mà các bạn nắm giữ cổ phiếu đó nếu bạn nào giữ CODGL14 là cái cổ phiếu này nói lâu rồi nó là đỉnh 120 là Dũng đã bảo là cổ phiếu này sẽ về giá thấp hơn tức là về thậm chí là giá thấp hơn cái giá của nó lịch sử như L14 thì có thể chúng ta nhìn thấy là những cái gì dự đoán thì nó chuẩn hết rồi không không không cần nói nữa nhưng bây giờ chúng ta như là L14 thực ra cái này nó không có cái gì gọi là khó đoán cả ai có thể biết được đấy ai có thể biết được này chúng ta như là L14 nó về thế thì chúng ta thấy là hỏi xem là đấy có phải nó thấp hơn về thấp hơn giá trị thực của nó không và thông thường cái cổ phiếu này theo các bạn như nào thông thường cái cổ phiếu L14 theo bạn như nào theo các bạn là thông thường cổ phiếu L14 như nào sau này nào ạ sau này như nào <coughs> sau cổ phiếu L14 này thì không biết dự đoán này có chính xác không như sau này có thể nó không còn lại trên thị trường đấy các bạn thấy không tôi không biết rằng là nhưng không phải về dưới 20 mà sau này nó sẽ còn có thể không còn lại trên thị trường đấy là câu chuyện của tương lai đấy tại vì những cái cổ phiếu mà nó tăng ngày xưa có những cổ phiếu mà nó tăng lên hàng nhiều trăm lần như này nó rơi như vậy thì thường nó sẽ gì ạ nó có nó nó hết chu kỳ đó là sau này nó sẽ không còn ok nữa à, chúng ta ai có nhớ là cái cổ phiếu này Dũng nói rất nhiều không ạ nếu bạn biết thì comment trong cái nhóm bất động sản thì Dũng nói rất nhiều Nam Long đặc biệt là trong những lớp học của DVD Dũng nói rất nhiều là cổ phiếu Nam Long nào bạn nào nhớ thì comment số 1 không nhớ thì comment số 0 Nam Long thế thì cũng nhiều nhà đầu tư thì người ta cứ đứng tấn để đợi cổ phiếu này tốt đúng không hồi đấy là còn dũng còn nhà còn có một vài lần đọc nhầm tên nữa. đấy thế thì bây giờ nvl đây này đây là cổ phiếu nam long napoleon đúng rồi đấy ngày xưa rồi dũng các bạn nhớ là à, xin lỗi napoleon à, đúng rồi đúng rồi xin lỗi xin lỗi napoleon thì có một số các bạn nhìn thấy là có một vài lần Dũng đọc nhầm tên đúng không đúng rồi đấy các bạn nào đấy cái gì Novaland Novaland chính xác đấy thì các bạn biết rằng là Novaland cổ phiếu này thì có phải là cái cổ phiếu này Dũng đã nhắc đi nhắc lại các bạn nhiều lần đúng không ạ nhắc đi nhắc lại và cái cái cái mà Dũng đã nhắc là cổ phiếu này sẽ lên mà nó sẽ rơi kiểu này các bạn có nhớ không ạ đây là đây là cái cái cái cái cái, cái cảnh báo trước ạ nó sẽ rơi kiểu này đấy đấy rơi kiểu này bao nhiêu bạn đồng ý thường nó sẽ rơi kiểu này ạ <coughs> lý do cổ phiếu này có thể rơi rơi theo kiểu đấy bởi vì chúng ta biết rằng là cổ phiếu nó theo chu kỳ chu kỳ tích lũy này chu kỳ tăng trưởng này và bây giờ chúng ta gọi là chu kỳ suy thoái đây chu kỳ suy thoái những cái đáy trước này không vượt qua đáy sau những cái đáy sau này cũng vượt qua và đang rất là yếu ở đây đang rất yếu ở đây khi nó đang rất yếu ở đây mà cổ phiếu bao cung này khi mà cổ phiếu bao cung thì nó làm gì ạ cổ phiếu bao cung nó phát hành ra để gọi chúng ta gọi là đứng tấn đứng tấn để trong đầu tư chúng ta hiểu đơn giản nó là gì đứng tấn là gì ạ đứng tấn là gì ạ bởi vậy cố cổ phiếu này nó giữ ở trên mức giá cao để nó còn gì ạ huy động vốn nó còn vay phát hành trái phiếu và khi mà cổ phiếu mức cao này thì chúng ta tạo uy tín cho nhà đầu tư nhưng tuy nhiên thì cái việc này tới đây chúng ta biết là trái phiếu bắt đầu cần gì vậy ạ trái phiếu bắt đầu họ phải trả cho nhà đầu tư đúng không ạ thứ hai là chúng ta biết là ngân hàng bây giờ người ta cũng sẽ hạn chế cho vay bất động sản nên phát hành trái phiếu thì không được nữa và đứng tấn thì chúng ta biết rằng là những võ sĩ đứng tấn lâu thì nó cũng gì ạ đứng đến đâu thì đứng đứng đến một thời điểm nào đó thì nó bị ảnh hưởng đúng không nên chúng ta biết rằng là khi mà đứng đến một thời điểm đó bị ảnh hưởng thì cái điều gì nó sẽ diễn ra với chúng ta chắc chắn chúng ta sẽ bị ảnh hưởng về cơ bản là chúng ta sẽ bị ảnh hưởng sau khoảng một thời gian đấy chúng ta gọi là lý do tại sao những nhà đầu tư đứng tấn là những nhà đầu tư có thể bị ảnh hưởng rất là nặng trong quá trình mà hiểu rõ rằng cái cổ phiếu này đang ở góc độ đứng tấn tức là chúng ta mua cổ phiếu và chúng ta cứ giữ ở phía trên này nó không lên được và chúng ta cứ bảo đầu tư dài hạn thế thì cái cổ phiếu này các bạn nhớ rằng là nếu mà một bạn đang nói là hội đồng quản trị đang thoát ra thì chúng ta cũng cần phải đang nắm giữ phải thoát ra ngay và có một cái điều nếu bạn nào thấy là các bạn mua cổ phiếu này thì thường uh, Napoleon à đúng không Napoleon họ làm gì ạ họ làm gì ạ họ bắt chúng ta phải mua một lượng cổ phiếu của họ đúng không các bạn nào biết cái điều này không ạ phải nắm giữ một lượng cổ phiếu nó khi mua bất động sản của họ nếu bạn nào biết thì comment số 2 nên cái việc mà như vậy thì chúng ta hiểu rõ rằng là cái rủi ro với nhà đầu tư cũng rất là lớn đặc biệt là rủi ro với nhà đầu tư chúng ta gọi là mua bất động sản như lại đi vay tiền nhé yeah. đi mua bất động sản lại vay tiền của nhà đầu tư thế thì cái này là nếu các bạn hiểu thì các bạn thấy là họ mua bất động sản họ lại yêu cầu nhà đầu tư vay và nhà đầu tư vay mang tính chất gì ạ đấy thì đấy, đúng rồi phải mua cổ phiếu phải mua cổ phiếu của họ mua bất động sản thì phải mua cổ phiếu họ bao nhiêu bạn biết điều này hay lần đầu tiên biết comment số 3 lần đầu tiên biết comment số 3 thì đấy là những cái mà chúng ta gọi là rủi ro rất là lớn bởi vì nhà đầu tư khi mà ta thấy là không an toàn người ta bán ra ngân hàng người ta thấy không an toàn người ta bán ra và đấy chính là lý do tại sao khi mà nhóm bất động sản nó giảm mạnh đúng không giảm mạnh thì dẫn đến là gì ạ cổ phiếu này nó cũng bị giảm theo ngân hàng bị giảm theo bởi vì ngân hàng cho vay quá nhiều và đặc biệt là những ngân hàng cho vay theo kiểu kiểu dạng như là liên quan đến vay quá mức thế thì bây giờ bắt buộc người ta phải làm gì ạ theo các bạn nếu mà ngân hàng cho vay quá mức thì bắt buộc họ làm gì ạ theo các bạn nào bây giờ tư duy nào bây giờ qua may quá mức thì bắt bắt đầu làm gì ạ bây giờ chúng ta phải tư duy được cái điều này thì chúng ta mới ra được vấn đề nếu họ cho vay quá mức thì lúc này họ làm gì ạ đấy nếu không nắm được tư duy này mà thấy là bây giờ nhiều anh chị em thấy rằng là các chuyên gia bảo là bất động sản tốt mua vào đi nhưng nghe bất động sản tốt mua vào đi thì không nhiều lắm nhưng bây giờ chúng ta thấy là họ đang nói là mua cái gì tốt mua vào đi ạ họ mua họ bảo cái gì tốt thì mua vào đi ạ đúng nhớ là có một vài bạn đợt trước đây có chia sẻ là mua cổ phiếu Techcombank ở trên đỉnh đây trên đỉnh với trên đỉnh nó giá khoảng độ 50 và bây giờ nó giá về 24 nha các bạn nhá từ 50 về giá 24 thậm chí là sau này còn giảm thấp nữa thì các bạn thấy điều gì ra đấy tại sao cái cổ phiếu Techcombank nó bán mạnh nhé đấy tại sao lại bán mạnh mạnh như này và chúng ta biết rằng là cổ phiếu này nó rơi có phải là có trước đây thì các bạn nhìn thấy là Dũng nó vẽ vẽ kịch bản này chưa mua này mua này mua này tiếp tục mua này mua này nên nên cái cổ phiếu này có lên được không ạ đấy đợi kỳ vọng lên nếu mà lên đến vị trí này phải lãi bao nhiêu phần trăm ạ đấy mua lên bao nhiêu phần trăm ạ dù con gái ông chủ tịch ông có mua thì đáng bao nhiêu ạ tại vì chúng ta nhìn này một ngày cổ phiếu này các bạn nhìn phải bừa, đừng có từng bậc một ngày cổ tính cổ phiếu này khớp bao nhiêu cổ phiếu ạ một ngày cổ phiếu khớp bao nhiêu cổ phiếu với con gái ông này ông mua bao nhiêu cổ phiếu thế thì nếu mà anh em mua ở đây từ vài hôm nữa mà cổ phiếu tạo đáy mà anh em mua thì chỉ cần hồi đến đây là anh em đã cần bán rồi đúng không mà lên đến đây anh em đã lãi được 100% rồi tại sao anh em không bán ra đúng không đấy tại sao cũng cần phải bán ra thế thì ờ, đây một bạn có hỏi là tí nữa chúng ta sẽ phân tích từng cái một để các bạn nhìn thấy rằng là thế thì bây giờ chúng ta thấy là các doanh nghiệp nào nắm nhiều trái phiếu nhé trái phiếu là chúng ta thấy là đợt thời gian tới là nó có dính đòn và đặc biệt là nó lại phát hành nhiều trái phiếu của bất động sản nó nó nắm giữ nhiều trái phiếu bất động sản thì chúng ta biết rằng là nó đều ảnh hưởng hết bởi vì khi mà cái rủi ro về trái phiếu á, nó ép cho các doanh nghiệp bất động sản phải bán tài sản ra các bạn nhá họ phải bán tài sản ra để gì ạ lấy tiền tại vì cổ phiếu giảm mạnh thì cái việc khi cổ phiếu giảm mạnh hoặc là khi cái sự rủi ro với trái phiếu nó càng lớn hơn nên ngân hàng người ta không cho vay nữa một là ngân hàng không cho vay nữa <clears throat> điều thứ hai là gì các bạn ạ điều thứ hai là khi ngân hàng không cho vay nữa điều thứ hai là các doanh nghiệp bất động sản họ phải bán bán tài sản ra bởi vì không cho vay nữa nhưng họ bắt buộc phải gì ạ phải có một lượng thế chấp nha các bạn phải có một lượng thế chấp rất là lớn thế chấp các bạn nhá thế chấp rất là lớn để gì ạ để bởi vì khi mà tài sản nó giảm khi mà cái rủi ro lớn thì bắt buộc buộc phải nộp tiền vào thế chấp và bây giờ ngân hàng bất động sản thì họ đã huy động vốn đã khó rồi họ không được vay rồi thì họ phải bán cổ phiếu ra nha bán cổ phiếu ra để thế chấp vào đấy là lý do các bạn cần phải biết rằng là cổ phiếu lý do tại sao cổ phiếu lại giảm mạnh như vậy các bạn nhìn thấy đây là cái bảng điện tử hôm nay nhìn thấy một loạt các cổ phiếu như đấy các cổ phiếu nhóm này chúng ta biết là cổ phiếu này nếu bạn hôm trước các bạn nào mua trái phiếu à, mua cái gì ạ ở ờ, à, cái ờ, phát, phát hành quyền 30 ờ, 30 nghìn thì bây giờ cổ phiếu này giảm rất sâu rồi đúng không và cổ phiếu này bây giờ nó còn là giá 45 thì không biết thời gian nữa nó còn giá bao nhiêu gách thì chúng ta biết rằng là trong thời gian ngắn nó giảm rất mạnh à, chúng ta biết là DG DG là cổ phiếu mà à, à, SSI cổ phiếu này thì chúng ta thị trường giảm mạnh thì làm sao SI có lên được năm vừa rồi SI cũng phát hành giấy ra khá là nhiều SI phát hành giấy ra khá nhiều và nhìn về phía dưới này chúng ta thấy là phần lớn những cái cổ phiếu tên đình đám như là Tiên Phong Banh, Techcombank, MBS và những cái doanh nghiệp bất động sản thì gần như là rơi tự do đây là rất nhiều doanh nghiệp bất động sản rơi tự do thế thì khi mà chúng ta thấy là tất cả cái doanh nghiệp bất động sản nó rơi do nó phải có nguyên nhân nào đó thường trước mắt nó tạo ra sự hoảng loạn thế thì ở đây chúng ta hỏi ôm lâu dài được không <coughs> ôm lâu dài được đấy không sao cả nhưng chúng ta biết rằng là cái chiến lược ôm lâu dài đây chúng ta gọi là chiến lược ôm lâu dài đây là cổ phiếu này đây là chúng ta ôm lâu dài đây giả sử như cổ phiếu này rơi đến đây xong lại rơi tiếp xong nó đi ngay nó rơi tiếp xong để ơn lâu dài thì nó sẽ có thể mất khoảng một thời gian một hai năm ba bốn năm vậy các bạn nghĩ là ôm lâu dài thì nó có hơn gửi tiết kiệm không nó có hơn gửi tiết kiệm hay không vậy ôm 10 năm đây chúng ta sẽ có một cái cổ phiếu SHB chúng ta ôm 10 năm SHB đấy SHB nha chúng ta nhìn cái ôm 10 năm cổ phiếu SHB này các bạn nhìn này cổ phiếu SSB sau khi ngày trước thì Dũng mua cổ phiếu này lên đây sau đó thì ờ, dù do là nghe phím hàng mọi thứ xong thời gian bị lỗ lỗ ngược lại bây chúng ta thấy là ôm 10 năm cổ phiếu SB gần như là phải mất khoảng độ 10 năm cổ phiếu mới quay trở lại đỉnh cũ ở ờ, sau đó thì chúng ta tiếp tục ôm 10 năm nữa thường ôm 10 năm xong rồi chúng ta có bán không nếu có lãi chúng ta bán không các vâng bạn nhá nếu bây giờ các bạn ô 10 năm này bây nó vượt qua đỉnh cũ là giá này thì vậy khi nó lên nữa chúng ta bán không hoặc nếu chúng ta bán từ cái giá này lên đến đây thì lãi được gửi bằng gửi tiết kiệm không đấy chúng ta phải hiểu là liệu lúc đấy nó bằng gửi tiết kiệm không vậy ôm cổ phiếu may là cái cổ phiếu này nó còn lên vượt đỉnh đúng không may cổ phiếu này lên nó còn vượt đỉnh còn nhiều cổ phiếu khác thì nó không lên vượt đỉnh và thậm chí là nó nằm im chẳng hạn chúng ta lấy một cổ phiếu như là VPBank chẳng hạn này cũng tương tự như vậy nếu các bạn nhìn thấy là năm trước đó đây năm nay nó còn rơi đây chúng ta ôm bao nhiêu ạ bây giờ chúng ta ôm bao nhiêu năm rồi ạ <clears throat> theo các bạn ôm bao nhiêu năm ạ giai đoạn đầu chúng ta ôm xong đúng không ôm xong 18 thì bắt đầu giảm thế bây giờ nếu bây giờ ôm xong thì nó lên đây chúng ta bán chưa thường người ta ôm ở đây đến đây người không bán và sau đó lại giảm xuống vậy bây giờ chúng ta lại tiếp tục nắm giữ ở đây nó vượt qua đỉnh nó là đỉnh và bây nó lên đến đây lúc này nó mới lên đến đây nó vượt đỉnh các bạn đấy để cho cho bạn những cái bạn đây là đây mới lượt vượt đỉnh các bạn nhé đây vượt đỉnh này sau đó thì bây giờ chúng ta bây giờ mấy bao, bao nhiêu năm một năm hai năm ba năm bốn năm năm năm đúng không sau đó bây giờ 5 năm nó lại quay trở lại cái giá ban đầu chưa đến giá ban đầu vậy chưa đủ 10 năm mà nên cứ tiếp tục ôm đi vậy đấy cái cách mà tư duy ô 10 năm thực ra khuyến nghị các bạn ô 10 năm đơn giản thôi ạ bởi vì khi mà khuyến nghị như vậy thì nó, nó đơn giản lắm cảm giác uh, uh, khuyến nghị không là sai đúng không bạn hiểu không ạ bao bao nhiêu bạn biết cái điều này comment số 3 tức là nếu Dũng khuyến nghị cho bạn là ôm 5 đến 10 năm thì không là sai cả. À? bởi vì sau 5 10 năm có khi chả biết mình là ai nữa và nhiều cổ phiếu nó biến mất trên thị trường thế thì bây giờ chúng ta hiểu đó là nếu bình thường chúng ta có 5 cổ phiếu 5 cổ phiếu thế thị trường giảm thì những cái cổ phiếu kia nó bị giảm sàn nhiều cổ phiếu nó giảm sàn thì cái cổ phiếu của bạn á, nó vẫn bị người ta bán ra là đương nhiên nha đêm PVD người ta bán ra được đương nhiên nên cổ phiếu bạn có mạnh đến mấy thì người ta vẫn cứ bán ra nên không phải là lý do cổ phiếu bạn mà yếu mà lý do ở đây là gì ạ lý do ở đây là cái cổ phiếu của chúng ta nó đang có cả thị trường giảm thì không có có cổ phiếu thành công được ở ờ, uh, Mac Mini thì ông có nói rằng là không bao giờ mua cổ phiếu trong chu kỳ giá xuống đây là một trong những cái thiên tài đầu tư chứng khoán à, bản thân của DVD cũng tương tự như vậy đây là chu kỳ giá xuống chúng ta nhìn thấy năm này nếu chúng ta nhìn vào biểu đồ năm biểu đồ tuần này, thì những cái chu kỳ giá xuống như này bạn mua bao nhiêu lại rơi xuống mua bao nhiêu lại rơi xuống mua bao nhiêu lại rơi xuống mua bao nhiêu lại rơi xuống mua bao nhiêu lại rơi xuống mua bao nhiêu lại rơi xuống và mua bao nhiêu lại rơi xuống giá ban đầu vậy nếu bạn cứ tiếp tục mua theo kiểu đầu tư dài hạn theo kiểu không biết gì tức họ gọi là không muốn tư duy mà muốn kiếm tiền được nhanh thì đấy là lý do các bạn thấy rằng là các bạn bị thua lỗ đương nhiên là các bạn bị thua lỗ rồi Dũng là cái người mà phân tích nó hơi ngược với tất cả so với số đông phải kia bao nhiêu bạn thấy điều này comment số 6 được không ạ tức là cái cái phương pháp của Dũng phân tích là nó ngược tất cả số đông của các chuyên gia người kia nhưng tuy nhiên các bạn cần phải đo lường xem nó có kết quả hay không các bạn phải đo lường thực sự nó có kết quả hay không thì đấy là cái sự các bạn hiểu rõ rằng là thứ nhất là không bao giờ trung bình giá xuống bởi vì đây là cái cách mà mình gọi là cái cách mà đâm đầu vào tường đâm đầu vào tường tức là bạn gì ạ tường nó nó cứng như vậy rồi bạn đâm đầu bạn xuyên thủng nào được đấy bạn nghe ai nghe nhưng bạn thấy bạn nghe họ nhưng họ có làm đâu còn những cái doanh nghiệp người ta đầu tư người ta thâu tóm doanh nghiệp thì câu chuyện khác rồi thâu tóm doanh nghiệp nó khác nhé còn với việc mà bạn cứ đầu tư theo kiểu nắm giữ như vậy thì bạn có thể thấy rằng là việc để thành công thị trường nó còn rất là lâu bây chúng ta quay trở lại câu chuyện ngày hôm nay câu chuyện ngày hôm nay đây là thị trường việt nam vn việt nam 30 đây là viên 30 nhá các bạn đang thấy điều gì diễn ra ở đây chúng lại tiếp tục phân tích cho các bạn nếu chúng ta gọi là lấy lấy cái phiên này là phiên phiên thứ nhất các bạn nhá thì nó bị phá vỡ chúng ta xác định lại phá vỡ thì chúng ta thấy nếu chúng ta gọi là xác định phiên này phiên thứ nhất tại vì nó hồi lên thì nó phá vỡ xác định ngược lại nếu chúng ta lấy phiên này là phiên thứ nhất thì phá vỡ vậy chúng ta đã có phiên thứ nhất của ngày bùng nổ theo đài hay chưa theo các bạn theo các bạn là chúng ta đã có phiên thứ một của ngày bùng nổ theo đà chưa chưa bởi vì chúng ta chưa xác định được cái phiên thứ nhất tại phiên thứ nhất lại bị gãy phiên thứ nhất là bị gãy phiên thứ nhất là bị gãy và chúng ta chưa xác nhận điểm bùng nổ theo đà đấy là cái điều đầu tiên chúng ta cần phải hiểu rõ ràng là chưa vậy những cái kịch bản mà chúng ta lên để test lại thì những kịch bản này chúng ta gì ạ vì kịch bản chúng ta lên lên để test lại nên nó không đúng nó chưa có cùng đủ chưa có phiên thứ nhất thì chúng ta phải bỏ qua đây là quá trình bỏ qua để chúng ta điều thứ hai chúng ta nhìn thị trường đang động chúng ta nhìn thị trường đang động chúng ta xem là cái vùng hỗ trợ này là điểm xấu nhất điểm hỗ trợ thấp nhất của nó nhưng quan trọng là chúng ta nhìn ở trên cái cái phần này đây là cái phần nếu chúng ta nhìn thấy cái quá trình tích lũy ở đây thì cái cổ phiếu này nó đang có thể là mạnh à, tức là cái vn 30 tại thời điểm này so với gì ạ cái quá trình lên nó mạnh hơn nhưng chúng ta quay trở lại vn index đi chúng ta nhìn vn index này đây là anh em nhìn vn index không vn index này thì tất cả cái quá trình này nó đang nằm ở cái lúc trước khi khủng hoảng covid này nha đây đây, đây là cái cái cái thời điểm covid này và sau đó nó bị khủng hoảng rơi rất mạnh đấy nó rụt nó giảm rất mạnh thì đây là quá trình giảm mạnh đây nếu về góc độ nào đó đây là một ngưỡng cái tâm lý thị trường nó là một nghìn một trăm điểm là ngưỡng tâm lý rất là cao thông thường nhé thông thường khi thị trường đến mốc 1.000 điểm này nó sẽ có thể là một ngốc tâm lý tâm lý thôi các bạn nhá tâm lý thôi còn thực ra là vậy khi mà ngưỡng tâm lý này thì nó sẽ có biến động rất là mạnh ở trong vùng này đầu tiên mạnh chúng ta đã nhìn thấy một cái phiên có dòng tiền lớn tham gia vào đây là phiên dòng tiền lớn tham gia vào đúng không hôm qua là ngày thứ một nhưng bây giờ nó lại gãy thì không thể vào ngày thứ một rồi bạn hiểu chưa hôm qua là cái viên hồi phục ngày thứ một hôm nay nó gãy thì chúng ta lại bỏ qua và cứ thế như vậy thì chúng ta không biết đâu là đáy cả trừ khi quá trình này nó ngày thứ một diễn ra sau đó ngày thứ hai thứ ba thứ tư nó sẽ có quá trình test lại và bắt đầu ngày thứ năm trở đi nó có bùng nổ theo đà thì chúng ta mới biết rằng là cái thị trường nó tạo đáy hay không chúng ta chưa biết được và chúng ta phải đợi cái quá trình test lại và đợi xem là cái ngày bùng nổ theo đà bao giờ nó diễn ra vì chưa thị trường chưa bao giờ chưa bao giờ mà sau khi mà nó kéo hồi như này lại tạo đáy cả mà nó gì phải test lại trước khi bùng nổ theo đà nếu một vài bạn có mua bắt đáy ở đây hãy mua đáy ở đây phải mua bắt đáy ở đây và có chút lợi nhuận một vài cổ phiếu có khoe thành tích thì đây không phải là cách đầu tư mang tính khôn ngoan tại vì nếu họ đầu tư ở chân những vùng này vùng này hoặc vùng này hoặc những vùng hồi như này thì về phần lớn là cách giao dịch của họ đã bị thất bại thì họ đã thua rất nhiều lần rồi như lần này gọi là may mắn có lời thôi các bạn hiểu không may mắn có lời thôi thế thì ở đây chúng ta thấy là chúng ta chỉ biết rằng đây là một cái phiên tích cực là có dòng tiền lớn tham gia vào nhưng dòng tiền lớn này vẫn đang gì ạ đang bị cái áp lực bán ra nhiều hơn nên hôm nay chúng ta thấy là phiên hôm qua giảm tăng thì không có quá mạnh như hôm nay bắt đầu nó lại tiếp tục kéo giảm mạnh hơn áp lực bán tháo của cái phiên hôm nay không quá lớn áp lực bán tháo không quá lớn tuy nhiên thì chúng ta biết rằng là cái nhóm ngành bất động sản là cái nhóm mà đang được chúng ta thấy là thị trường đang được theo dõi rất là sát bởi vì cái nhóm này là nhóm đang bị thì à, đang bị người ta bán ra mạnh từ rất nhiều các nguyên nhân khác nhau nên nếu chúng ta đầu tư cái nhóm này thời điểm tới là chúng ta thấy là rủi ro rất là cao với nhà đầu tư rủi ro cực cao với nhà đầu tư nên để chúng ta đầu tư trong điểm này nó là thời điểm không khôn ngoan và chúng ta có thể nhìn thấy rằng là nếu trong trường hợp nhìn thấy phái sinh đó, nó cứ gần như là nó không có dòng tiền tham gia vào nó bị gãy liên tục với những cái động thái phái sinh này bắt đầu nó có dấu hiệu là bắt đầu tham gia dòng tiền lớn tham gia vào nhưng tuy nhiên thì chúng ta cũng chưa thấy là cái xu hướng của nó vẫn đang gì ạ à, lên giảm lên ruột rất mạnh và chúng ta thấy là xu hướng tương lai của phái sinh nó chưa rõ ràng và nếu chính vì vậy chúng ta cũng không nên bắt đáy ở trong giai đoạn này thế thì ở đây ở trong cái video này Dũng chỉ muốn nói các bạn là này, trong thời điểm này và đặc biệt sang năm trái phiếu của bất động sản tiếp tục nóng lên nóng lên ở đây có nghĩa là gì nóng lên có nghĩa là thanh khoản tức là các công ty bất động sản cần phải trả một lượng lớn tiền cho nhà đầu tư và khi mà doanh cần phải trả lượng lớn tiền khi mà phát hành trái phiếu cho đầu tư thì việc họ không lường trước được là có doanh nghiệp có thể bị phá sản nha có những cái doanh nghiệp có thể bị phá sản hoặc là có doanh nghiệp họ phải bán tài sản để gì ạ? trả nợ bán tài sản cho ngân hàng bán tài sản nào đó nên đấy là lý do chúng ta biết rằng là bất động sản đây không phải là thời điểm chúng ta mua vào năm 2021 bất động sản tăng có hai nguyên nhân nguyên nhân thứ nhất là chúng ta thấy là chính phủ chúng ta bơm rất nhiều tiền ra và tiền không biết là covid nên người nhà đầu nhà đầu tư không biết làm gì nên đầu tư bất động sản điều thứ hai là gì ạ thị trường chứng khoán gia tăng nhà đầu tư kiếm được tiền thì chứng khoán cũng tham gia bất động sản nên nó đã tạo ra một cái bong bóng bất động sản ngắn hạn và chính điều này nó làm cho cổ phiếu bất động sản tăng khi làm cho cổ phiếu bất động sản tăng thì mọi người bám mua vào bất động sản và có ý định đầu tư dài hạn thì đấy là nguyên nhân chúng ta bị thua lỗ nặng trong quá trình chúng ta thiếu hiểu biết về chu kỳ thị trường khi một cổ phiếu bất động sản ảnh hưởng thì nó ảnh hưởng ngay đến ngành trực tiếp nó đến là ngành ngân hàng từ ngành ngân hàng mình điều chỉnh thì dẫn đến ngành chứng khoán cũng bị điều chỉnh theo các bạn nhá tại vì cổ phiếu thị trường lên nó do ngành số lượng lớn là cổ phiếu ngành gì ạ ngân hàng tạo ra nên nếu mà ngành ngân hàng bị ảnh hưởng thì chắc chắn ngành chứng khoán bị ảnh hưởng ngành chứng khoán vừa rồi thì chúng ta thấy phát hành số lượng lớn rất là lớn hiện tại khi thị trường giảm thì nhà đầu tư không tham gia giao dịch và tham gia giao dịch rất ít tỷ lệ margin giảm phần lớn các gì ạ tất cả công ty chứng khoán tự doanh cũng này là lỗ hết đúng không ông có giỏi đến mấy và vừa rồi chúng ta đã tự doanh cứ mua mua bán mua để mua, mua bán là lỗ rồi đừng có nói tài với ai cả mua đợt này là lỗ mua chắc chắn là lỗ nên công ty chứng khoán tự doanh là lỗ chắc chắn là lỗ vậy khi họ lỗ đúng không lỗ về tự doanh họ lỗ giảm mưa zin thì giảm tiếp theo là gì cái tỷ lệ giao dịch giảm văn phòng chi phí con người vẫn ở mức như thế không thay đổi nên tài sản họ giảm đáng kể khi tài sản họ giảm kể thì làm sao cổ phiếu họ lên được mà chúng ta cứ đòi là cổ phiếu phải lên đấy chúng ta nhìn này đấy còn thời gian tới ngành nào được hưởng lợi hay không chúng ta sẽ gì ạ có một video sau để phân tích nhưng thời điểm này thì các bạn theo dõi sát diễn biến của DVD bởi vì Dũng tin chắc rằng là khi thị trường tạo đáy Dũng không biết rằng từ trước đến nay thị trường như nào nhưng khi thị trường tạo đáy Dũng sẽ là người người để hướng dẫn chúng ta biết thì lúc nào thị trường tạo đáy để giúp cho các bạn biết rằng là à, thì chúng ta có thể biết được đáy đúng không chúng ta có thể biết được đáy chứ không phải là chúng ta đấy biết được đáy khi nào thì chúng đáy hôm nay có bạn bạn bảo là đây bạn nói anh đây thì chúng ta bạn này vừa rồi bạn nói là bạn đầu tư đây và đã hôm nay t về bạn bán thì có phải là bạn bắt đáy không đấy hôm nay có bạn bạn bắt đáy bạn bắt tài sản như này khi bạn, bạn bắt đáy sàn như này thì hôm nay hôm qua có lời và hôm nay có đôi chút lời bạn bán thì chúng ta có thể kết luận bạn ấy đầu tư kiểu gì đấy kết luận ngay đầu tư kiểu gì thế thì ở đây chúng ta thấy là những cái cổ phiếu chúng ta vẫn phải dựa vào bùng nổ kéo dài chứ không thể không thể đầu tư đúng không không thể đầu tư dựa vào cảm tính được tại vì thị trường nó không nó báo chúng ta cho biết để chúng ta đầu tư theo thôi à, thế thì ờ, trước khi kết thúc này thì tối nay thực ra room thì nó cũng đã hết rồi nên nếu các bạn đăng ký sớm thì không biết là còn đủ hay không nhưng uh, Dũng đang tạo một zoom mới nếu tôi còn đủ thì tối hôm nay sẽ có một cái chương trình hành trình để trở thành nhà đầu tư siêu hạng thì đây là chương trình hoàn toàn miễn phí nếu các bạn nào quan tâm thì có thể đăng ký vào trong cái room ngày hôm nay đấy, cái room này đây là Dũng không biết là đây là cái zoom các bạn nhìn đấy đấy, các bạn nào đang ở trong zoom này comment số 1 đây trong đây là cái điều các bạn cần lưu ý ông Soros ông nói gì ạ anh hùng anh đúng hay sai điều đó không quan trọng cái chính là anh đúng em kiếm được bao nhiêu tiền và sai mất bao nhiêu đấy tiếp theo là gì ạ chúng ta biết là đây là chu kỳ nên nếu một cổ phiếu mà nó là chu kỳ thì chúng ta gì ạ cần phải biết rằng là nhà đầu tư lớn đang ở đâu nhà đầu tư lớn đang ở đâu không phải chúng ta bắt đáy được mà chúng ta phải biết mua ở chu kỳ tăng đó là cái điều nhấn nhầm và một số quy tắc tôi cũng chia sẻ ở đây nếu đây là một quy tắc của nhà một nhà đầu tư huyền thoại thì chắc Sorer nếu ai hỏi tôi trong 17 năm kinh nghiệm giao dịch tôi sẽ hỏi tôi sẽ trả lời là những cái phương pháp mà chúng ta sử dụng các công cụ như là MACD mọi cái này những cái lung tung này thì đều nó không quan trọng Đấy. tức là những cái gì mà đơn giản nhất thì đại khái như vậy là nó quan trọng hay là chúng ta có thể hiểu rằng là phải luôn luôn giao dịch theo xu hướng luôn luôn theo hướng thắng lợi của thị trường còn không thì gì ạ nó tốn thời gian mà những cái giao dịch nó đi ngược lại xu hướng thì thị trường thị trường thì có khả năng sẽ làm lại tức là nó không mang lại lợi nhuận chúng ta và chúng ta có thể nhìn lại ở đây ạ thị trường sẽ hình thành vùng đỉnh trong điều kiện là rất sôi động và vùng đáy khi giao dịch ảm đạm hoặc là gì ạ thường thì 10 phần trăm 10 phần trăm thời gian cuối cùng của một đợt tăng giá sẽ có thay đổi từ khoảng lợi nhuận là 50 phần trăm hoặc là nhiều hơn nha hoặc nhiều hơn giá trị giao dịch các bạn thấy hiểu đơn giản không ạ còn ngược lại 50 phần trăm có nghĩa là 50% giá trị gia tăng của ban đầu nó chiếm 90% thời gian thế ở đây nếu các bạn thấy rằng là thường giai đoạn tích lũy giai đoạn gì ạ à, xu hướng giảm thì gần như là chúng ta thấy là chúng ta mua cổ phiếu trong giai đoạn tích lũy thì nó chiếm 90% và chúng ta không có lợi nhuận đấy thế thì đấy là các bạn cần phải nắm rõ được thế nào là xu hướng để chúng ta có thể sử dụng xu hướng đầu tư thế thì bây giờ nó có xu hướng đảo chiều hay không Dũng không biết nhưng khi nào nó đảo chiều thì chúng ta sẽ tính được đấy thế ở đây chúng ta lại không chịu canh bảng điện tử doanh nghiệp đấy thì bạn này bạn không biết là doanh nghiệp của bạn như nào bạn cho một doanh nghiệp đi đấy, bạn hiểu một doanh nghiệp như nào đây chúng ta phải canh bảng điện tử mà chúng ta đang xem là xu hướng thị trường nào kinh tế vĩ mô ra sao ngành nào hưởng lợi nhưng bây giờ xu hướng thị trường chúng ta biết rằng là mọi thứ đang bất lợi thị trường chung đang bất lợi thì bây giờ xem doanh nghiệp thì xem cái gì để mua vào để để để, để chung mình ra xuống à Đấy, nên nên chúng ta thấy là khi mà chúng ta thấy là hỏi hỏi một cái câu hỏi là thế thì năm vừa rồi bạn kiếm được bao nhiêu tiền năm ngoái bạn kiếm mấy trăm phần trăm hỏi mỗi hai câu hỏi đấy thôi là người ta sẽ có thể là không trả lời được quan trọng là năm 2021 bạn kiếm được bao nhiêu tiền xu hướng giảm như thế này thì doanh nghiệp là chả chết còn khi mà xu hướng hồi á thì chúng ta mới biết rằng là cái tư duy của đầu tư này các bạn nhìn này tư duy đầu tiên đây là tư duy đầu tiên cái tư duy đầu tư nhất trước khi chúng kết thúc chương trình này tư duy đầu tiên đó là gì ạ liên quan đến là xu hướng trước đầu tiên là chúng ta phải nghĩ về cho xu hướng trước sau khi các bạn nắm rõ được xu hướng thì các bạn theo dõi được chất xúc tác hay chúng ta gọi ngòi nổ Dũng thường phân tích ngòi nổ của một doanh nghiệp ngòi nổ của doanh nghiệp gồm gì ạ ban lãnh đạo ngòi nổ của doanh nghiệp gì ạ sản phẩm mới công nghệ mới nhà máy mới những cái yếu tố tác động như hàng tồn kho trong một chu kỳ mới hoặc là ngòi nổ của doanh nghiệp đó là có thể thâu tóm tức là một doanh nghiệp có được thâu tóm thế từ cái ngòi nổ đó thì chúng ta mới phân tích thêm gì ạ cái yếu tố về kinh tế vĩ mô có thể tác động đến cái ngòi nổ đấy trong thời gian tới như thế nào từ cái yếu tố đó thì bắt đầu chúng ta mới đo lường xem là đo lường xem là cái tốc độ tăng trưởng của doanh thu lợi nhuận trong cái thời gian mà cái ngòi nổ nó diễn ra có được hay không khi chúng ta có doanh thu ngòi nổ doanh thu ngòi nổ rồi chúng ta mới biết rằng là lợi nhuận biên độ lợi nhuận biên độ doanh thu và đặc biệt EPS của nó có tăng mạnh hay không sau khi chúng ta nắm được EPS của nó thì chúng ta phải xem là ROE của nó trên gì ạ xem đầu trong cái, cái mức độ tặng chúng ta đầu tư ROE của nó có đáp đáp ứng được tiêu chí của ngành đó không thì lúc đó chúng ta lại tiếp tục đến một phần tiếp theo đó là cổ phiếu đó tuy rằng là xu hướng tăng tuy rằng có ngòi nổ ngòi nổ tốt này tuy rằng có gì ạ có lợi nhuận tốt doanh thu tốt nhưng có lên được không ạ thế bạn có lên được không ạ có lên được không ạ à? nó không lên được nó không lên được nên lúc này chúng ta phải quay trở lại <clears throat> xu hướng tốt rồi ngòi nổ tốt rồi lợi nhuận tốt rồi mọi thứ tốt rồi nó còn thiếu một cái gì nữa dòng tiền lớn có tham gia vào hay không <clears throat> dòng tiền lớn có tham gia vào hay không thiếu dòng tiền chứng tỏ ngoài nổ đó là ngoài nổ xịt thiếu dòng tiền đó là những xu hướng nó xuống giảm thiếu dòng tiền đó là những cái điều mà chúng ta gọi là bất bình thường một cổ phiếu có lợi nhuận tăng bảo chúng ta tốt bảo là ngon nó không có dòng tiền của tổ chức vào không có dòng tiền mà của biểu đô thì chúng ta phân tích như vậy gọi là phân tích gì ạ người ta học gạo á các bạn biết học thế nào học gạo không tức là học nắm về về, về cơ bản nắm về kiến thức về thị trường nắm về cổ phiếu tốt doanh nghiệp tốt nhưng vẫn bị lỗ vẫn không kiếm được tiền trên thị trường thì gọi là học gạo học tức chúng ta chả biết bản chất nó là gì nên chúng ta cứ đi đầu tư thì đấy là học gạo nên ở đây chúng ta thiếu cái dòng tiền thì lúc này cái thời điểm mua vào là cái lúc đó mới là quan trọng để kiếm lợi nhuận chứ không phải là các bạn cứ bảo là xem doanh nghiệp bây giờ các bạn thử xem là nếu các bạn để ý doanh nghiệp từ đầu năm đến bây giờ thì có phải là doanh nghiệp nào cũng thua lỗ hết không các bạn mua cổ phiếu đa phần là bị thua lỗ không? vậy nếu mà bây giờ mua một cổ phiếu doanh nghiệp tốt và đã lỗ thì 50 phần trăm rồi như Techcombank thì bao lâu mới hòa vốn và liệu Techcombank để nó quay trở lại cái cái vùng hòa vốn rồi thì có phải là bao nhiêu anh chị em ở đây có thể mua giá rẻ hơn không ạ khi cho nó mua giá rẻ hơn thì đến 100 phần trăm các bạn hòa vốn thì người ta bán ra đủ rồi người ta kiếm 100 phần trăm lợi nhuận rồi nên chúng ta suy nghĩ một cách à, thiển cận đó là gì ạ chúng ta không thể hiểu được cái cổ phiếu được doanh nghiệp nếu chúng ta không biết là quy trình để đầu tư một cổ phiếu nó như thế nào các bạn hiểu đơn giản như vậy thế thì uh, đây là những cái phần để các bạn nào theo dõi kênh của Dũng Bởi vì cái phần này trong cái chương trình đào tạo hoặc là như này thì Dũng chủ yếu tập trung vào gì ạ vào cơ bản à, kỹ thuật còn các bạn học trong chương trình vô địch của Dũng thì cái việc uh, cơ bản nó sẽ nói được rất là sâu thì tối nay là chương trình hành trình trở thành nhà đầu tư vô địch thì các bạn hiểu rõ được là nhà đầu tư giá trị họ thế nào đầu tư giá trị thế nào tư tương trưởng thế nào đầu tư, tư kết hợp tăng trưởng và kỹ thuật thế nào là đầu tư tài chính hành vi tất cả các trường phái các bạn biết các bạn phù hợp với trường phái nào ok xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình tiếp theo nên ờ, kinh tế vĩ mô nó sẽ quyết định doanh nghiệp doanh nghiệp thì nó quyết định dòng tiền đó là câu chuyện của nhà đầu tư